Kính chào tất cả các thầy cô, mình xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Phạm Như Quỳnh, học sinh lớp 5G, trường tiểu học Bản Lại. Rất vinh dự cho mình khi được đại diện cho 35 bạn trong lớp tham gia cuộc thi Ngày sách Việt Nam 2022. Trong đời sống của mỗi chúng ta, sách là sản phẩm văn hóa tinh thần, là kho tàng tri thức, đóng vai trò rất quan trọng, là người thầy vĩ đại cho chúng ta nguồn tri thức vô tận, dạy cho chúng ta cách sống, cách làm người, hướng tới những giá trị nhân văn cao cả. Có thể nói, sách là những người bạn gần gũi, biết chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn của chúng ta. Đọc sách đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu của con người. Chúng em là những chủ nhân tương lai của đất nước thì càng phải hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc đọc sách để phục vụ cho việc đọc sách chúng em được các thầy cô trong nhà trường xây dựng lên khu thư viện khang trang và sạch sẽ cô Nguyễn Thị Oanh là phụ trách thư viện của chúng em ngoài những giờ học căng thẳng chúng em được xuống thư viện đọc với rất nhiều cuốn sách hay và bổ ích bên cạnh những cuốn sách cho em kiến thức xung quanh cuộc sống hàng ngày còn có những cuốn sách về kỹ năng sống rất phù hợp với thực tế hiện nay. Bộ sách em muốn giới thiệu tới các bạn đọc là bộ sách Kỹ năng sống dành cho học sinh của tác giả Ngọc Linh được xuất bản vào năm 2013 gồm nhiều cuốn sách khác nhau. Bộ sách kỹ năng sống dành cho học sinh 101 câu chuyện học sinh cần đọc, chọn đọc những câu chuyện ý nghĩa giúp chúng em hình thành và bồi dưỡng những phẩm chất đạo đức tốt đẹp, tự tin, lạc quan, nhân ái, kiên trì, biết sống khát vọng, lời kể ngắn gọn, sinh động. Cuối mỗi câu chuyện còn có mục tổng kết bài học lớn sau câu chuyện nhỏ để chúng em thêm thấm nhuần giá trị lớn lao trong từng câu chuyện. Trên tay em đang cầm là cuốn sách chúng em sống chan hòa yêu thương các loài động vật hơn. Em nghĩ rằng tình yêu thương không chỉ con người dành cho nhau mà còn con người dành cho động vật. Khi ta yêu thương các loài động vật, ta dường như hiểu những suy nghĩ của chúng hơn em đêm ờ, nọ, tôm bị tiếng kêu ồn ào của chú chim này đánh thức. Tôm lập tức tỉnh dậy và bật đèn xem có chuyện gì xảy ra. Thì ra lúc ấy, bên cạnh giường của mình có một con rắn rất to, đôi mắt trừng trừng, cái lưỡi xẻ đôi liên tục thò ra, thụt vào. Các đồng nghiệp của tôm nghe thấy tiếng động, cũng vội vàng chạy đến và đánh đuổi con rắn đi về sau họ mới biết đó là loài rắn độc nếu chúng chim tu căng